các em nhìn cho cô giáo vào bức tranh minh họa trong bài đó là bác hồ và các chiến sĩ đúng không nào trước khi vào bài đọc bây giờ chúng ta sẽ đi vào ở ờ, phần trao đổi trước nhé cùng bạn nghe một bài hát về bác hồ và nêu cảm xúc của em khi nghe bài hát đó ví dụ như là chúng ta cùng nghe bài như bác hồ trong ngày vui đại thắng và cảm xúc ở đây đó là yêu mến và tự hào đúng không bây giờ chúng ta sẽ vào phần đọc nhé cùng bác quả suối, kèm nhớ cho cô giáo là quan sát lắng nghe cô đọc và chúng ta đọc nhiều lần để chúng ta sẽ có uh, tìm được ngữ liệu, tìm được câu trả lời thích hợp trong cuối bài nhé. Các bạn đồng ý chưa nào? Bài 24 cùng bác qua suối. Một lần đi công tác, bác cùng hai chiến sĩ cảnh vệ qua suối. Bác cẩn thận, vừa đi vừa dòm nước Thỉnh thoảng bác nhắc các chiến sĩ đi sau. Chỗ này nước sâu, kẻo ướt quần áo. Chỗ này rêu trơn, đi cẩn thận. Gần qua suối, trượt bác trượt chân, suýt ngã. Bác xem lại chỗ vừa trượt, chân và nói. Hòn đá, đã tròn, lại có nhiều rêu trơn. Hơn nữa, chỗ này sắp đến bờ, người ta thường chủ quan nên rất dễ ngã. Nói xong, bác cúi xuống, nhặt hòn đá, đặt lên bờ, bác bảo. Phải để nó ra đây, tránh cho người đi sau khỏi bị ngã. Lần khác, bác cháu lại qua một con suối. Ở đây có những hòn đá, bắc thành lối đi. Khi bác đã sang tới bờ bên kia, một chiến sĩ đi sau bỗng sẩy chân ngã Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới rồi ân cần hỏi. Chú ngã có đau không? Dạ, không ạ. À. Dạ, không sao ạ. À. Bác nói. Thế thì tốt rồi, nhưng tại sao chú bị ngã? Thưa bác, tại hòn đá bị cây ngã, Ta cần kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa. Nghe lời bác, Ảnh chiến sĩ vội quay lại cây hòn đá cho chắc chắn. Xong đâu đấy, hai bác cháu mới tiếp tục lên đường. Theo chuyện bác Hồ trồng người. Rồi, vậy là cô đã đọc xong câu chuyện rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần từ ngữ. Chúng ta có từ chủ quan, không để ý, thiếu thận trọng, phần thứ hai chữ thứ à từ thứ hai là kênh là lệch là không cân không phẳng bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là phần trả lời câu hỏi em nhìn cho cô nhé câu số 1 những chi tiết nào ở đầu câu chuyện cho thấy bác rất cẩn thận khi qua suối. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn nhỏ trả lời câu hỏi này nhé. Các bạn nhìn cho cô giáo này. Những chi tiết ở đầu câu chuyện cho bác thấy cho thấy bác rất cẩn thận khi qua suối là. Cô nhắc lại nhé. Những chi tiết ở đầu câu chuyện cho thấy bác rất cẩn thận khi qua suối là. Bác cẩn thận vừa đi vừa dò nước. Thỉnh thoảng Bác nhắc các chiến sĩ đi sau, chỗ này nước sâu, khéo ướt quần áo, chỗ này rêu trơn, đi cẩn thận. Được nhỉ? Đây là những chi tiết mà cho thấy bác rất cẩn thận khi qua suối. Câu số 2. Chuyện gì xảy ra khi bác gần qua được suối? Chuyện gì xảy ra khi bác gần qua được suối nào? à vậy thì các bạn thấy được rằng là gần qua suối bắt trượt chân suýt ngã được nha vậy ta sẽ trả lời câu 2 gần qua suối chợt bác trượt chân suýt ngã Đấy. câu hỏi số 3 biết hòn đá có rêu trơn bác đã làm gì vì sao bác làm như vậy vậy thì ở đây thì các bạn thấy được rằng là câu trả lời như sau biết rằng hòn đá có rêu trơn bác đã cúi xuống nhặt hòn đá đặt lên bờ bạn nhìn đấy và biết hòn đá có rêu trơn bác đã à, nhặt hòn đá và đặt lên bờ được chưa nhỉ và vì sao bác làm như vậy thì các bạn thấy được là bác làm như vậy bởi vì cô gạch chân cho các bạn nhìn nhá bác làm như vậy bởi vì bởi vì là tránh cho người đi sau khỏi bị ngã vậy thì các bạn nhớ cho cô giáo là câu 3 này có hai ý cần chúng ta trả lời cô trả lời lại nhé biết hòn đá có nêu chân bác đã cúi xuống nhặt hòn đá đặt lên bờ bác làm như vậy bởi vì tránh cho người đi sau khỏi bị ngã thế nhỉ vậy đấy chính là câu số 3 đấy chúng ta chuyển sang câu số 4 sắp xếp các sự việc cho đúng với trình tự trong câu chuyện thứ nhất hai bác cháu tiếp tục lên đường thứ hai anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn cho chắc thứ nào thứ ba một chiến sĩ xảy chân ngã bác dừng lại đợi và nhắc nhở anh chiến sĩ Vậy thì bây giờ dựa vào nội dung bài đọc chúng ta có thể sắp xếp được ngay nội dung để nghe đúng với trình tự nội dung câu chuyện nhé. Cô sẽ giúp các bạn này. Các sự việc đúng trình tự là Các em nhìn cho cô giáo này. Thứ nhất là một anh chiến sĩ sẩy chân ngã. Thứ hai là bác dừng lại đợi và nhắc nhở anh chiến sĩ Thứ ba, anh chiến sĩ quay lại cây hòn đá cho chắc. Và thứ tư, Đấy. Hai bác cháu tiếp tục lên đường. Vậy cô đã đánh dấu xong. Bây giờ chúng ta, à, cô nhắc lại nhé, các sự việc đúng. Bây giờ cô đã sắp xếp các sự việc cho đúng với trình tự trong câu chuyện là một là một chiến sĩ sẻ chân ngã, hai bác dừng lại đợi và nhắc nhở anh chiến sĩ ba anh chiến sĩ quay lại cây hòn đá cho chắc bốn hai bác cháu tiếp tục lên đường vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 4 bây giờ chúng ta chuyển sang câu hỏi số 5 câu chuyện cùng bác qua suối cho thấy những phẩm chất nào của bác à các bạn nhìn vào cô giáo này à, câu chuyện cùng bác qua suối cho đã cho chúng ta thấy những phẩm chất của bác là cẩn thận gần gũi yêu thương tất cả mọi người các bạn thấy đấy bác rất cẩn thận đúng không nhỉ và thứ hai là bác rất gần gũi với mọi người và yêu thương tất cả mọi người đúng nào rồi nhá cô trả lời lại câu số 5 này câu chuyện cùng bác qua suối cho thấy những phẩm chất của bác là cẩn thận gần gũi yêu thương tất cả mọi người Vậy là bài đọc của cô đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang tiết tiếp theo. Các em mở sách giáo khoa trang 110 ra cho cô nào. Các em nhìn cho cô giáo. Đó là tiết đọc mở rộng. Đối với lại tiết đọc mở rộng thì các bạn thấy đấy. Chúng ta đã làm quen rất là nhiều rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ hoàn tìm đọc câu chuyện về một vị thần trong kho tàng chuyện cổ Việt Nam và viết vào phiếu đúng không? Hoặc là một người có công với đất nước và viết vào phiếu vân vân. Bây giờ các bạn nhìn cho cô giáo ở đây một có một phiếu đọc sách chúng ta có tên bài tên tác giả rồi là vị thần tên vị thần người có công tên cuốn sách công lao của người đó và mức độ yêu thích là các sao bây giờ cô sẽ lấy ví dụ minh họa cho các bạn như sau phiếu đọc sách tên bài là thánh giống chưa nhỉ và tác giả là tác giả dân gian nhà xuất bản mỹ thuật và tên vị thần đó là thánh gióng tên cuốn sách đó là thánh gióng công lao của người đó đó là diệt giặc ân xâm lược nước ta mức độ yêu thích chúng ta cho nằm sao được chưa nhỉ vậy là cô đã giúp bạn hoàn thiện phiếu đọc sách bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai câu hỏi số 2 đó là kể với bạn về công lao của vị thần hoặc người có công với đất nước trong bài đã học đấy nhỉ bài đã đọc vậy thì bây giờ đối với bài tập số 2 các bạn kể về công lao của các vị thần hoặc người có công với đất nước trong bài đã đọc thì các bạn ấy được rằng là ví dụ như là thánh gióng diệt giặc ân xâm lược vào thời hùng vương thứ sáu nhỉ vậy thì à, ở đây công lao của thánh gióng đó là diệt giặc ân xâm lược nước ta vào thời hùng vương thứ sáu đúng không? Đấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiết tiếp theo, đó là tiết luyện tập. Các em nhìn cho cô giáo, sách giáo khoa trang 110. Tiết luyện tập như sau. Bài tập 1. Giới thiệu một lễ hội hoặc hội mà em biết. Ở đây các em nhìn cho cô giáo này. Có mẫu này. Tên lễ hội hoặc hội như là lễ hội đền hùng, địa điểm tổ chức lễ hội hoặc hội, đó là tỉnh Phú Thọ. Các hoạt động trong lễ hội hoặc hội, đó là dâng hương, gói bánh trưng, dạ bánh dày. Đấy. Hoặc là lễ hội đua, đua ghe ngo và tỉnh Sóc Trăng. Ở à, địa điểm tổ chức là tỉnh Sóc Trăng này. Các hoạt động diễn ra trong lễ hội như là lễ xuống ghe, lễ cúng trăng, đua ghe ngo, vân. À, vậy thì à, cô tin chắc rằng mỗi địa phương của chúng ta à, chúng ta hoặc là chúng ta cũng có thể được nghe kể được chưa nhỉ hoặc chúng ta xem trên truyền hình chúng ta đã biết được những uh, lễ hội đấy nhỉ và chúng ta sẽ điền vào bảng theo mẫu này nhá hoặc là cô có thể giới thiệu với chúng ta một lễ hội ví dụ như ở đây nhá các nhìn cho cô giáo này tên lễ hội chúng ta có lễ hội gióng được chưa nhỉ nhà địa điểm tổ chức lễ hội đó là làng gióng thuộc huyện sóc sơn hà nội và các hoạt động trong lễ hội như là lễ rước cờ, rước cơm chay, hội trận, lễ khao quân, lễ duyệt quân, tạ ơn thánh và lễ rửa khí giới vân vân. Được chưa nhỉ? Đấy nha, cô là nói lại này. Tên lễ hội là lễ hội gióng này. Và địa điểm tổ chức đó là làng gióng thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Và các hoạt động trong lễ hội như là lễ rước cờ, rước cơm chay, hội trận lễ khao quân, lễ duyệt quân, tạ ơn thánh và lễ rửa khí giới, vân vân. Được chưa nhỉ? Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 1 rồi đấy. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. À, các bạn mở sách giáo khoa trang 111 ra cho cô. Câu hỏi số 2. Nêu công dụng của dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang trong đoạn văn dưới đây. Em nhìn thấy quần áo, đây là một đoạn văn. Và cô đọc đoạn văn nhá sáng nay lớp quốc anh nghe cô kể chuyện có công mà sắt, có ngày nên kim. Cuối buổi cô dặn cả lớp. Chúng ta cần phải rèn đúc tính kiên nhẫn. Về nhà, cậu kể lại chuyện cho mẹ và em gái nghe. Em gái thắc mắc. Mai như vậy thì lâu lắm mới xong, anh nhi. Theo Bùi Đức Anh. À vậy thì bây giờ các em nhìn thấy cô giáo ở đây có dấu ngoặc kép. Em nhìn đi gì nhỉ? ô khoanh và chúng ta dễ nhìn nhá đấy và dấu gạch ngang được chưa nhỉ vậy bây giờ các em nhìn cho cô ở đây có dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang vậy dấu ngoặc kép trong trường hợp này để làm gì các em chú ý cho cô giáo đó là đánh dấu phần trích dẫn lời người khác được chưa nhỉ công dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích này đoạn văn này đó là đánh dấu phần trích dẫn lời người khác đó nghĩa là trích dẫn lời cô đấy được chưa nhỉ còn phần dấu gạch ngang là để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại các em nhìn thấy chưa nhỉ đây chính là đánh dấu lời nói của nhân vật đấy chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất là như vậy nhé. đó là đánh dấu lời nói của nhân vật trong đối thoại vậy là cô đã rất hoàn trả lời xong câu hỏi số 2 rồi đấy được chưa nhỉ công dụng của dấu ngoặc kép và à, thứ hai là công dụng của dấu gạch ngang bây giờ chúng ta chuyển sang phần bài tiếp theo đó là bài tập 3 chọn dấu câu thích hợp để đánh dấu lời nói của nhân vật trong đoạn trích dưới đây vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu câu thích hợp nhé trước hết chúng ta sẽ đọc bài những cái tên đẹp một lần bác đến thăm nhà một thầy giáo bác hỏi chú được mấy cháu Thầy giáo trả lời, dạ, hai cháu ạ. À. Cháu lớn là Thu Sơn, cháu nhỏ là Thu Thủy. Bác cười hiền lành. Chú dạy văn nên thích núi, mùa thu, nước mùa thu. Bác đến thôn nọ, thấy gia đình đặt tên con là Khoai, Thóc. Những cái tên ấy đẹp đấy chứ. Theo Trần Đường. Rồi, vậy thì à, các bạn nhìn trong cô giáo nào ở đây thì chúng ta sẽ chọn dấu thích hợp các bạn chú ý cho cô giáo nhé trong trường hợp này thì à, chúng ta chú ý cho cô đó là có lời của nhân vật đúng không ví dụ như là bác hỏi đúng không nhỉ đấy các em nhìn cho cô giáo này vậy thì chúng ta phải dùng dấu ngoặc gì ngoặc kép nhá chú được mấy cháu đấy vậy đây chúng ta phải đánh dấu lời của nhân vật thầy giáo trả lời hai chấm và chúng ta mở ngoặc kép cho cô đây là lời của nhân vật nhá dạ hai cháu ạ à, cháu lớn là thu sơn cháu nhỏ là thu thủy được kia nhỉ đấy bác cười hiền lành à hai chấm vậy thì đây là lời nói của bác chú dạy văn nên thích núi mùa thu nước mùa thu đấy rồi bác đến thôn nọ thấy gia đình đặt tên con là khoai thóc được kia nhỉ à, những cái tên đẹp đấy chứ Đúng như nào? Vậy thì các bạn à, chú ý cho cô giáo nhé. Xong chưa nào? Vậy thì cô đã giúp các bạn điền xong à, các dấu câu vào trong bài rồi đấy. Chúng ta chú ý cho cô nha. Đấy, chúng ta đánh dấu ngoặc kép vào cho cô. Vậy thì à, cô đã giúp bạn nhỏ trả lời xong à, câu hỏi số 3 sách giáo khoa trang 111 rồi đấy. Vậy thì các bạn chú ý cho cô giáo nhé. Ở đâu? Được chưa nhỉ? À, có lời nói của nhân vật thì các bạn sẽ đánh số ngoặc kép cho cô nhé. Được chưa nào? Và chú ý à, các bạn nhìn cho cô là khi trong bài đấy thì à, có những từ chữ yên nghiêng đấy thì cũng đó cũng là uh, trích dẫn lời nói của nhân vật đấy thì chúng ta để ý vào cái cách chúng ta nhìn vào cái dấu hiệu nhận biết đấy nữa nhé rồi các em chú ý cho cô giáo vậy là chúng ta sẽ điền dấu ngoặc kép vào lời nói của nhân vật và bên này cô đã tô màu đỏ cho nó dễ nhận biết rồi đấy vậy bài tập thứ ba của cô đến đây là kết thúc rồi bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập 4 nhá viết một câu hỏi và một câu trả lời về lễ hội trong đó có dùng dấu gạch ngang ví dụ nha cô bố cô sẽ hướng dẫn các bạn như sau ví dụ như là a hỏi thứ nhất gạch ngang như thế này hội lim diễn ra vào dịp nào hàng năm b trả lời được tổ chức vào ngày 13 tháng riêng hàng năm nghe này hàng năm vậy thì đây chính là à, câu hỏi và câu trả lời có sử dụng dấu gạch ngang được chưa nào Vậy là cô đã giúp các bạn trả lời xong câu hỏi số 4 rồi đấy. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo đó là phần viết đoạn văn. Bây giờ các bạn nhìn vào sách giáo khoa trang 11 phần viết. Viết đoạn văn kể về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã nghe, đã đọc. Gợi ý tên nhân vật, tên bài đọc kể về nhân vật, những điều em yêu thích ở nhân vật và lý do em yêu thích nhân vật đấy. Bài tập 2 là chia sẻ đoạn văn với các bạn và chỉnh sửa theo góp ý. Vậy thì các bạn thấy được là bây giờ yêu cầu của chúng ta là viết đoạn văn về một nhân vật mà em yêu thích. Vậy thì à, trước khi viết đoạn văn cô sẽ nhắc lại cho các bạn như sau nhé. Đoạn văn bao giờ cũng phải đảm bảo yêu cầu đó là viết lùi vào một ô so với lề và đầu đoạn chúng ta bao giờ cũng phải viết hoa và tất cả các câu trong đoạn văn đều phải có sự thống nhất liên kết chặt chẽ với nhau thể hiện nội dung của toàn đoạn các bạn đồng ý chưa nào cô lấy ví dụ như sau nhân vật em muốn kể sau đây chị sau đây là tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ đó chính là chú mèo máy Doraemon Doraemon là nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ người Nhật Bản Fujiko Fujio. Mèo máy Doraemon là một nhân vật rất tốt bụng. Khi cần, sẽ sử dụng bảo bối của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, mèo máy có một tình bạn vô cùng cao đẹp với Nobita, một cậu bé ngốc nghếch. Họ luôn đi cùng nhau, luôn tâm sự, giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi. Đó là thứ tình cảm vô cùng trong sáng mà bất cứ ai cũng cảm thấy thật ao ước và ngưỡng mộ. Được không nhỉ? Cô nhắc lại đoạn văn nhé nhân vật em muốn kể sau đây là tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ đó chính là chú mèo máy Doraemon Doraemon là nhân vật chính trong bộ truyện tranh cùng tên của họa sĩ người Nhật Bản Fujiko Fujio Mèo máy Doraemon là một nhân vật rất tốt bụng khi cần sẽ sử dụng bảo bối của mình để giúp đỡ mọi người xung quanh Đặc biệt, mèo máy có một tình bạn vô cùng cao đẹp với Nobita, một cậu bé ngốc nghếch. Họ luôn đi cùng nhau, luôn tâm sự, giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi. Đó là thứ tình cảm vô cùng trong sáng mà bất cứ ai cũng cảm thấy thật ao ước và ngưỡng mộ. Được chưa nào? Đây là cô đã giúp bạn viết xong đoạn văn rồi đấy. Bây giờ đoạn văn này à, chúng ta sẽ dùng để chia sẻ với bạn bè và người thân. Được chưa nhỉ?